Xin giới thiệu với toàn thể anh em trong hội nhôm kính Đây là tổng kho của công ty Factor Việt Nam à, Tổng kho máy nhôm lớn nhất thị trường miền Nam à, Sẽ bao gồm à, các à, dòng sản phẩm là máy đột dập này Như anh em thấy có đột dập hơi, đột dập khóa, đột dập thủy lực Các dòng sản phẩm máy nhắn khí Và đầy đủ tất cả các dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Máy phơi đố, ép góc dạ. Máy phơi khóa và đây là tổng kho của công ty Factor Việt Nam ở khu vực miền Nam và công ty Factor Việt Nam thì hôm nay đang uh, vào một lô hàng uh, hàng hóa thì được uh, sắp xếp vào kho rất là uh, đầy đủ rất là gọn gàng để anh em thoải mái có thể là dễ dàng lựa chọn cho mình những dòng sản phẩm phù hợp và bây giờ thì mời anh em chúng ta cùng nhau uh, đi xem về uh, các uh, sản phẩm gần hơn ở khoảng cách gần hơn cũng như là chi tiết hơn đây là các dòng sản phẩm máy đột dập đây là sản phẩm máy đột dập ờ, đa năng 13 dao ờ, làm cho các hệ nhôm sinh Sinfa 55 các hệ 55 phát cạnh ở đây thì có các sản phẩm máy đột khóa đây và anh em thấy thì hàng nhập khẩu thì nó sẽ được chứa trong khung gỗ như thế này ở đây là nhập khẩu nguyên chiếc đây thì vận chuyển trực tiếp từ nhà máy Trung Quốc về với tổng ờ, kho Factor đây bên đây là có các dòng sản phẩm máy đột dập thủy lực đây đột dập thủy lực có loại này là loại 28 dao yeah. Dạ. dập cạo khóa dập ke dập hai mặt đây, ở đây có một ờ, dòng sản phẩm đây là máy cắt hai đầu factor 5 máy cắt một đầu ạ, <laughs> máy cắt một đầu factor 500 đây lưỡi 500 đẩy từ dưới lên ạ. à thiết kế mới của công ty Factor Việt Nam Phía sau đây sẽ là các uh, sản phẩm máy nén khí Đây là các sản phẩm ờ, M450 này Cái dòng sản phẩm mang thương hiệu Factor đây Đây Bao gồm các dòng Factor 77 Các dòng M08M máy móc rất là nhiều với nhiều chủng loại khác nhau để anh em có thể là dễ dàng lựa chọn đầu tư đây là một dãy của các dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 08S mang thương hiệu Mega đây là các dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 09S Đây anh em thấy đây là máy cắt hai đầu Factor 77 Dọc bên đây sẽ là các sản phẩm máy pha đầu đố đấy ạ Máy pha đầu đố mang thương hiệu Factor, Megatech, máy ép gốc Bao gồm các loại thân to, thân nhỏ Đây Rất là nhiều ạ Bên đây thì sẽ là những dòng ờ, máy cắt ờ, với công suất lớn và vốn đầu tư lớn sẽ dùng những cái dòng này Đây là máy cắt hai đầu Factor 500 CNC được cắt đại từ dưới lên với hệ thống lưỡi là lưỡi 500 dưới đây là dòng mà máy cắt hai đầu factor 500 ờ, lưỡi đại từ dưới lên di chuyển bằng ờ, hệ thống di chuyển cơ đây là máy cắt hai đầu factor 450 lưỡi 450 đầu máy thứ hai có thể tự động di chuyển đây là máy cắt hai đầu factor 99 ạ trên đây bao gồm những dòng sản phẩm máy phai khóa Factor 55 Trên đây rất là nhiều máy thì vừa mới về đây chất đầy kho nè Đây là các dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 88 và Factor 90 Rất là nhiều máy anh em nha ờ, và anh em nào muốn được uh, xem máy test máy trực tiếp thì liên lạc cho em like và số điện thoại 0787 291 188 hoặc là anh em đến ngay tổng kho của em ở gần bến xe nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội hoặc là ở gần khu du lịch Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh để được xem và test các uh, sản phẩm tại kho của công ty Factor Việt Nam uh, máy nào cũng test được và sản phẩm nào cũng có thể chạy thử được đây cảm ơn anh em khách hàng à, đã luôn à, tin tưởng và sử dụng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam à, anh em thì có nhu cầu thì hãy liên lạc cho em hoặc là để lại à, bình luận phía dưới video để được à, thông tin và hỗ trợ thêm xin cảm ơn quý anh em khách hàng xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video review sản phẩm tiếp theo